Xin kính chào quý khán thính giả của Thời báo.de. Sau đây xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi bài viết COVID-19 bế tắc con đường về quê của công nhân. Đăng ký về quê trong vô vọng Mới đây, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến hết tháng 9. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương hôm 15 tháng 9 cho biết hết tháng 10 tỉnh này mới mở cửa lại rộng rãi hơn. Hiện số ca nhiễm tại hai địa phương có đông công nhân tỉnh khác đến làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mỗi ngày đều ghi nhận có giảm, nhưng cũng dừng lại ở bốn con số. Các công nhân quê ở Cà Mau, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Nông đang bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trong mùa dịch cho biết họ đăng ký được về quê hai tháng nay nhưng chưa nhận được trả lời từ chính quyền địa phương. Tôi là công dân Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Bây giờ công ty nghỉ làm hai tháng nay Tôi ở nhà, gia đình 5 người mà ăn ở không gần 2 tháng nay. Tôi xin về quê mà chưa có chuyến về. Tôi đăng ký tháng mấy 2 tháng rồi mà chưa được giải quyết. Một người công nhân nói, Tôi làm công ty gỗ ở xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. Tôi đang kẹt ở đó. Quê ở Khánh Hòa. Giờ tôi muốn về lắm. Tại ở thì dịch mà lương tháng không được phát. Ở trọ này nọ nhiều thứ lắm. Khó khăn, ăn uống, tiền bạc. Cũng ở một chỗ chứ đâu đi lại được giờ tôi còn thiếu tiền trọ. Một người công nhân khác nói, tôi ở thị xã Tân Uyên, vợ chồng tôi tính đăng ký xin về Cần Thơ mà không biết sao. Thầy nói là giãn cách tới tận 30 tháng 9 lận, tính đăng ký được dưới quê về đoàn xe cho nó dễ. Làm công nhân Bình Dương, công ty giày da Pháp Việt, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nếu có xe, giờ tôi muốn có nhu cầu về quê xã Đắc Sắc, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Một người công nhân khác nói. Không riêng những công nhân ở Bình Dương như vừa nêu trên, nhiều người dân tứ xứ đổ về thành phố Hồ Chí Minh làm nghề tự do hoặc làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp. Cũng có trông mong ước được về quê sau khi họ bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh vì đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm qua. Một người công nhân khác ở Bình Dương nói, tôi còn ở lại chưa được về. Tôi ở đường Thăng Long, Tân Tạo, Bình Tân. Tôi làm nghề rửa xe. Hồi dịch tới giờ là nghỉ làm luôn, có về dưới Sóc Trăng thì đỡ hơn, có gì ăn ấy rẻ tiền hơn trên này. Trên này đã không có hỗ trợ, ăn uống thất thường, lại không có gì để mà ăn. Bây giờ ai cũng muốn về quê hết nhưng đang dịch thế này thì cũng chặn chứ đâu có cho mình về. Chị đó đi làm phụ hồ. Bữa hôm chị đó cũng về luôn, đi rửa đường rồi ở chốt bắt, thảy lên xe trở lại. Đâu có nơi gì cho chị đó ở nên cho chị đó ở chung một người công nhân khác nói. Túng quẫn rồi sẽ làm liều. Quá quẫn bách vì phải sống lây lắt xa quê trong mùa dịch kéo dài hàng năm trời. Nhiều người đã chọn đường trốn về quê theo những cách khác nhau. Mới đây, sự việc 15 người từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện trong thùng xe đông lạnh, tránh chốt kiểm dịch ở Bình Thuận để về quê, khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng, ngỡ ngàng. Theo đó, những người này cho hay họ đăng ký xe về quê Bình Dương nhưng đến ngày về thì họ bị nhà xe buộc ngồi vào thùng xe đông lạnh. Lý do nhà xe đưa ra là để tránh một chốt kiểm soát ở Đồng Nai và một chốt ở tỉnh Bình Thuận. Trao đổi với phóng viên RFA, một công nhân Bình Dương quê ở Cà Mau bày tỏ. Trên clip chở mấy người trong xe đông lạnh, tôi thấy khổ lắm. Mấy người đó hết đường sinh sống mới về quê, đối với tôi cũng vậy. Ông nói rõ hơn về hoàn cảnh của bản thân mình hiện nay. Nhà đất ở dưới quê có sẵn hết, Tính xin về quê mình cách ly tại nhà. Nguyên gia đình đi hết. Giờ trên này sống hết nổi rồi. Nếu như về quê được thì cũng sống lây lát được vì có nhà có cửa, đất đai ở quê, còn có rau cải này kia mà sống lai rai được. Chứ ở trên này giờ không biết tính sao mà sống. Từ hồi dịch tới giờ không ai đi làm ra tiền. Tiền trọ người ta bớt chút đỉnh thôi, nhưng buộc phải đóng. Tiền ăn hàng ngày lúc này cũng cạn kiệt. Ăn mắm ăn muối không, có gì đâu mà ăn giờ không ra ngoài được, mua gì một ngày hơn 100 ngàn có một miếng ăn không ra gì. Lấy lất giống như ăn tương với trao nhiều. Người ta tiếp tế cho mình phần nào thôi, không tiếp tế hoài được. Những chia sẻ vừa rồi của người công nhân quê ở Cà Mau tương tự như hoàn cảnh của các công nhân khác xa quê lên thành phố lớn lập nghiệp. Một công nhân quê ở Đắk Nông nói, giờ nói chung tiền bạc, đồ ăn, đồ uống không có, không biết xoay sở thế nào. Nếu có xe về quê thì tốt, sợ là không chịu nổi. Dịch căng không làm gì được, mà vừa đóng tiền trọ vừa lo tiền ăn, khổ lắm cái mùa dịch này. Hoặc như tâm sự của hai công nhân quê ở Cần Thơ và Sóc Trăng. Nếu kéo dài hoài, tụi tôi làm công nhân không đi làm được, không có đồng vô đồng ra. Kéo dài mãi thì tôi cũng chịu không nổi, kinh tế khó khăn quá. Về không được chắc chết luôn. Về dưới Sóc Trăng thì đỡ hơn, có gì ăn ấy, rẻ tiền hơn trên này. Trên này không có hỗ trợ, ăn uống thất thường, cũng chẳng có gì mà ăn. Đầu dịch tới giờ, mấy ông ấy không cho gì hết. Chỉ hôm bữa cho nhà trọ gói an sinh thì mình chạy ra xin được một bọc mà thôi. Mình ở kiểu nhà mướn rửa xe là không có cho. Chạy ra xin được một bọc thôi, tiền là không có gì hết. Bữa giờ là hai tháng tiền nhà không có tiền đóng Việc 15 người vì muốn về quê mà phải liều mình ngồi vào xe đông lạnh để tránh các chốt kiểm soát đã khơi gợi lại vụ 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải đông lạnh khi tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh vào cuối năm 2019. Sự việc này được ví như một lời cảnh tỉnh với các lãnh đạo địa phương rằng bên cạnh công tác phòng chống dịch, vấn đề an sinh xã hội cho người dân cũng rất quan trọng. Nếu không, như lời của người công nhân quê ở Cà Mau cho biết, ông và những công nhân khác đã cạn kiệt tinh thần lẫn vật chất. Nếu không được giúp đỡ hoặc cho phép về quê sinh sống, ông sẽ không biết sống sao. Người công nhân quê ở Cà Mau nói, nếu giãn cách cỡ nửa tháng nữa thôi là khổ dữ lắm, cũng cạn kiệt rồi. Bây giờ không biết chừng nào mấy ông dỡ phong tỏa cho về quê, giờ nằm đợi từng ngày, hết biết đường tính luôn. Nhà năm người năm miệng ăn mà làm không ra tiền, không biết làm sao mà sinh sống. Nỗi khổ của công nhân trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vào ngày 30 tháng 6 cho truyền thông nhà nước hay chính phủ Hà Nội sẽ sớm triển khai thêm gói hỗ trợ COVID-19 lên tới 26.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Cũng trong ngày 30 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có chuyến thăm và tặng quà công nhân, người lao động tại Đắk Lắk những đối tượng đang bị ảnh hưởng trầm trọng và trực tiếp từ làn sóng tái bùng phát dịch lần thứ tư. Gói hỗ trợ và chỉ thị cần thực tế. Nhận xét về gói hỗ trợ mới này, luật sư Đặng Trọng Dũng, từng công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói với RFA vào tối ngày 1 tháng 7 đối với giới công nhân mà sống và đồng lương trong những khu công nghiệp bị ảnh hưởng rất nặng Đối với con số 26.000 tỷ thì trước đây có nói rồi, nhưng không được giải quyết. Thành ra bây giờ, người dân nghe những lời hứa hão như thế, sẽ không có cơ sở cho niềm tin. Những lời hứa của các ông nhà nước cộng sản này hay lắm, tốt ghê lắm, nhưng quan trọng nhất là bây giờ làm sao phải giúp được người dân, cụ thể nhất là làm sao trích ngừa cho giới công nhân ở những khu công nghiệp, những khu chế xuất, đó là cách đảm bảo an toàn cho người ta. Hơn một tí thì lại có giãn cách, cách ly như thế thì làm cho giới công nhân không an tâm. Khi công nhân gặp trường hợp như vậy thì người chủ có trả lương đầy đủ hay không? Chắc chắn là không, thành ra số bỏ việc cũng rất nhiều để cho người ta ra ngoài kiếm ăn. Tại cuộc họp báo cáo về tình hình lao động 6 tháng đầu năm diễn ra vào hôm 26 tháng 4, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết có gần 10 triệu người lao động đã, đang và sẽ bị tác động bởi COVID-19. Trong đó, hơn nửa triệu lao động đã mất việc, trên 19% cơ sở sản xuất kinh doanh và trên 2% hợp tác xã đã bị ảnh hưởng trực tiếp vì dịch. Bộ Lao động cũng dự báo dịch bệnh nếu tiếp tục tác động đến khu công nghiệp, khu chế xuất thì có khả năng khoảng 2,5 triệu người lao động phải cách ly, ngừng việc. Trao đổi với RFA, nhiều công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh nói về những khó khăn họ đang phải đối mặt, như lời một người nữ công nhân. Chị nói, Tôi đi đứng không thuận tiện, vô lúc nào cũng hồi hộp lo sợ, ngày nào cũng không dám đi đâu hết. Về việc sinh hoạt ăn uống xã giao, ai cũng sợ hết, vì giờ đi đâu, biết ai bị bệnh, ai không bị bệnh. Hoặc như chia sẻ của một nữ công nhân khác, xe không chạy thì việc đi lại cũng khó khăn, việc làm cũng ít hàng, không tăng ca nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vào ngày 20 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn về việc thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân thành phố lớn nhất cả nước về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cơ sở sản xuất, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa những người lao động tối thiểu là 1,5 mét, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật và cả Sở Lao động Thương binh và Xã hội, luật sư Đặng Trọng Dũng nêu ra quan ngại về những khó khăn mà chỉ thị 10 đem lại cho những công nhân tại các khu công nghiệp, khu công xưởng. Tôi không hiểu các ông ra chỉ thị 10 này rất lạ, vì làm sao có thể áp dụng như thế ở các khu công nghiệp được, vì các khu công nghiệp này là các dây chuyền hoạt động, thì ông ấy phải hiểu là dây chuyền công nghiệp mà đảm bảo 2 mét thế này thế kia chỉ là cách nói có để chứng tỏ rằng mình quản lý. Đáng lẽ ngoài câu nói đó ra thì đối với các cơ sở ở trong những khu công nghiệp tập trung thì chủ doanh nghiệp căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể để có thể đảm bảo được tránh lây lan thì tốt. Đằng này các ông can thiệp vào cả cách thức bằng cách đưa ra mệnh lệnh rất hành tránh là giãn cách 2 mét. Cái đó trong điều kiện trước đây. Còn bây giờ trong điều kiện bình thường mới này mà ở các khu công nghiệp tập trung làm việc san sát nhau thì tôi thấy điều đó nghe không phù hợp. Khó lòng mà chấp hành đầy đủ đúng tinh thần. Lo dịch thì ít mà lo mất việc thì nhiều. Nhiều công nhân cho hay trong tình hình dịch bệnh lây lan phải giãn cách xã hội. Nhiều công ty, khu công nghiệp đóng cửa khiến cho nhiều người thất nghiệp. Do đó, để đảm bảo cho cuộc sống, dù có nguy hiểm vì dịch và cản trở vì chỉ thị, họ cũng phải tiếp tục đến chỗ làm Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 20 tháng 6 đã nói với báo nhà nước rằng công nhân là nhóm được ưu tiên tiêm vaccine hàng đầu, đặc biệt là những người làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy vậy, nhiều công nhân mà chúng tôi trò chuyện, những người này không muốn được nêu tên vì lý do an toàn. Do đó, chúng tôi tạm thời ghi lời chia sẻ của họ bằng cách gọi chung là công nhân. Họ cho biết họ chưa được chích ngừa và vẫn lo sợ bị lây nhiễm COVID-19 Người công nhân này nói, nói chung là mình cũng lo, nhưng ở nhà thì không có tiền, đi làm thì cũng sợ bệnh, mà không đi làm thì làm sao được, nên phải đi làm thôi. Đi làm là khoảng cách hai người 2 mét, không nói chuyện gì. Hồi trước nghỉ trưa thì rảnh nói vài câu, giờ tận 2 mét lận sao mà nói được. Một công nhân khác đang làm việc tại một khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ. Giờ hàng không về được, không có tăng ca thì thu nhập sẽ thấp xuống. Ví dụ bây giờ mà không hết dịch thì có thể giãn cách, kinh tế không ổn, nhưng vẫn phải đi làm. Nói chung là phải tiếp xúc hàng ngày. Đã nói là sống chung với dịch thì phải chịu thôi. Một người phụ nữ lớn tuổi cũng đang làm tại một khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh kể về hoàn cảnh của bà. Dịch không tăng ca được, thành ra thu nhập không có, chỉ có lương tháng thôi. Cũng lo vì mình không biết sức khỏe của mọi người ra sao. Nói chung dịch bây giờ hên su thôi. Cầu trời cho mình không bị dịch. Mình cũng vậy mà ai cũng vậy. Đừng ai bị dịch hết thì coi như hạnh phúc lắm rồi. Một nữ công nhân đã lập gia đình và có con nhỏ chia sẻ. Khó khăn nhiều thứ lắm. Tôi ở trên đây đâu có người thân nào. Con cái thì không biết gửi ai. Đi làm thì không yên tâm. Đi làm hàng hóa cũng khó khăn. Chưa ca ra làm. Giờ vô công ty mình cũng lo lắm. Làm thì phải giữ khoảng cách. Lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Ít nói chuyện, ít tiếp xúc với nhau hơn. Nói chung công ty doanh nghiệp cũng sợ dịch, không bán nhiều. Trong cuộc họp ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu để đảm bảo gói cứu trợ 26.000 tỷ lần này kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng của đại đa số người dân. Hồi tháng 4 năm 2020, khi dịch COVID-19 lần đầu bùng phát tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã đồng ý gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng Tuy nhiên, hai tháng sau khi gói hỗ trợ được đưa ra, nhiều người lao động và doanh nghiệp cho hay họ không tiếp cận được với gói hỗ trợ do thủ tục xác minh quá rắc rối, nhiều phiền phức. Bên cạnh đó, tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, theo Bộ Lao động cho biết, gói hỗ trợ 62.000 tỷ chỉ mới giải ngân được 53%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết nỗi khổ của công nhân trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư do Thu Phương, biên tập viên Thời báo.de trình bày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.